Ok xin chào bạn trên đầu mình nha, mình là Jackie ra hôm nay mình sẽ quay video chờ Black Food nhưng mà đây sẽ video lấy tộc thiên thần của mình nha. À chết mình đi lộn tường. Lý do hôm nay mấy bạn sẽ thấy lát giờ lần này mình sẽ quay một OBS nha, vì chút nữa mình quay này mình sẽ test server VIP này và và server thường á để mà tìm bạn mình đấy để mà nhờ để mà nhờ nó kiểu để nhờ để nhờ nó đổi lên tộc thiên thần để mình đánh để mình có để mình có để mình uh, tập uh, thiên thần với ba thì lúc đầu mình qua random tập ấy mình định à, nó, nó tập uh, tập cá với ba cơ nhưng mà tự nhiên đâu ra ê, ê, xuống chết không vui nha nó lúc đầu mình tập cá với ba cơ mà tự nhiên nó nó qua luôn tập thiên thần với tập thiên thần luôn rồi nên quyết định lấy luôn lấy vào tập thiên thần với ba nói chung là mình sẽ nhờ bạn mình nó vô server nó mình qua đây mua thôi ờ, mua tập thiên thần không ơn thác server rồi đó rồi ok nhầm uh, ờ, tháp này tháp server này vào server khác vào server ngẫu nhiên sau mình sẽ kêu bạn mình vô à, phải mình kêu bạn mình vô chứ à, thật ra đây không phải hẳn là mình nói bạn mình thế thôi thật ra đây là ạc phụ của mình đó mấy <laughs> bạn đợi nha bạn do cái này nó phải nối nhau nó trò chuyện là luôn do cái này phải nối tiếp với nhau liên tục đấy thì nên mình mới quay một OBS chứ thật nó quay bằng Bandicam thì nó không nối tiếp với nhau được nó sẽ bị mất ảnh nên mình mới quay vào OBS chưa đáng là nó lắc cái này nên quay vào bodycam cơ câu si một nè sơ si một mình đợi c 2 cho phụ vô đợi qua c 2 đi cho phụ vô nổi nữa rồi Now look for second chain. Đây, nó Ô mẹ ơi, đây có ba tiền tơ rồi. Các bạn chờ thấy lát thì thông cảm nha. Ô, Sacred Warrior là sao? Ok giờ là mình chỉ cần đợi bạn mình thôi mấy bạn xem thấy lát đó thì thông cảm nữa và nó càng lát hơn nữa khi đang C2 đó đó, đó mấy bạn à, mấy bạn thấy cái tên viết imru đó nó mới là phụ vô đó đôi đổ tập và đôi nhiều em lắm anh à, em bạn thấy photo Porto Legion cái gì không huyền thoại cánh cổng ok giờ lấy sao nó lắc gì ta đó nè nó rim rule 29 được đang lát đừng chat mấy bạn xe obes mà thấy lắc thì thông cảm do cái này phải quay bằng nối tiếp với nhau phải nối liền với nhau chứ nó, nó quay video riêng lẻ nhau á thì cái đó thì mình sẽ quay bằng bandicam rồi và nó càng lắc hơn nữa khi đang C2 C2 thì lắc lắm cái lắc mà mình nói không phải lắc bình thường mà ít là giật lắc ấy giật luôn nó đứng yên hay nó teleport luôn á thì cái đó là ảo à cái nào ra bao tiền kìa cho nó bao tiền luôn đi mình đang chơi hải quân mà yên tâm đó cho mày danh dự luôn tao éo cực <laughs> từ từ đi ra bao nhiêu phút rồi chết rồi đứng máy luôn rồi à đây năm phút rồi đúng không đúng không lắc quá rồi 5 phút rồi giờ chạy qua lại cái Dream Rule này thì mình mua từ shop à anh mua, mua từ đem store trong shop à cảm mà lúc đó mình lại quên quay video quên quay video mới cái rồi lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc mấy bạn xem nó cực kỳ lắc giật teleport ấy, thì thông cảm chứ C2 giờ nó cực lắc luôn á nó lắc tới ớn luôn á nó sao chứ của Electric Claw còn được luôn kìa nó bật OBS lên á, muốn lần quay video bạn là á, mình không dám bật OBS mình không hề dám từ từ ở đâu ta là có đúng không bên nào ta ui lắc rồi mày sang tao tiếp đi à, mày sang tao tiếp đi tao chết gần đây đó nó chém được mình với lạ ý là cho bạn nè ok mình cho bạn uh, lên đây nè lên youtube luôn rồi xong rồi đó rồi nhận nhiệm vụ thôi xong rồi đó lát rồi lát không nào mình có bốn bốn triệu nhiêu tiền chính đồng loại của mình mà ok giờ đợi ơi nhằm lấy phụ để mà lấy tập ờ, thiên thần nè, giờ C2 đã lắp kinh dị luôn Ừ, giờ đổ tập xong rồi qua kia Ô mẹ ơi mấy bạn này mình theo muộn à. mà mình lấy phụ của mình nó đổi tập hoài nó không ra tập thiên thần luôn ra đi ra đi ra đi ra đi ra đi trời ơi nó ra tập cá nữa nè ra tập thiên thần đi mà sao giờ nó hiếm quá vậy trời ơi, nó ra tập thỏ nè à, mình uh, Rồi ok, cuối cùng có tập thiên thần rồi bạn ơi. Rồi, cuối cùng có. Tính là mình tiêu hết 18 ngàn F để mà đổi thành tập thiên thần nữa. Dạ đang bỏ à, giờ dạ, chưa. Con quay video xong con bỏ. đó cái thằng đốt kiên này đã tới rồi nó còn đánh nữa nè bạn rồi luôn viên 10 phút rồi nè từ nãy giờ quay video từ nãy đến này chưa xong nãy giờ do chỉ mở thằng đúc kia kia nó giết rồi nó giết người đó mình cay lắm rồi đó rồi xong giờ bật bv đó thôi để cho đánh dẫn nhau ờ đánh thật đánh thật đánh thuật Ủa mẹ đánh trong trận rồi, trong trận rồi. À mình hiểu rồi cho u mẹ ơi gặp lỗi bớt luôn rồi nè bạn mấy bạn thấy ghê không gặp lỗi bớt luôn rồi gật lắc quá mình đang cố xả chiếc của trái mua chim là tới nè làm tộc thiên thần để cho phải làm ray thứ để đổi tộc cũng quá nè mong là hoàn thành nhiệm vụ ok rồi xong dòng máu thiên thần bản thể hoàn hảo rồi ok thôi mình chỉ quay video tới đây thôi khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo và giờ thì bye bye à mà đừng xem chùa nữa mà mới nên xem chùa chết nha con mấy bạn xem chùa chết đấy thôi nha bye bye